Thân chào các bạn Hôm nay mình làm cà phê sữa ờ, đá ờ, bây giờ mình đổ à, à, sữa vô trước Không biết bà xã uống ngọt hay là uống mặn để Ý uống là đặc Bà xã uống vậy đó hả bà xã copy uh, consume and uh, I, but uh, you don't read like this. uống rồi đây à, bây giờ cũng nha mời các bạn uống cà phê sữa đã luôn mình uhm. à rất là ngon Ô, cà phê ngon quá cà phê là cà phê Colombia quá Colombia ờ, Costa Rica thêm thêm đá đi ở đây mình ở Việt Nam thì người ta cho đá nhiều chứ cà phê tạo quán cây xây trình khoảng khoảng nữa thì đá nhiều hơn còn đây mình uống cà phê nhiều hơn đá Rồi, rồi thì ờ, nó đúng ra Việt Nam về Việt Nam các bạn là các bạn sẽ bị ờ, công an theo dõi à hay là công an phường công an tỉnh công an à, quận công an à, gì đó vì sao là có công an rồi công an à, cái công an đực ờ, công an gái công an, <laughs> công an nữ gì đó phải không rồi về là nó mình đi ăn uống rồi buổi sáng là nó nó, nó theo nó đi theo đó nó theo dõi đừng các bạn đừng có nghĩ rằng là nó không có người để theo dõi ở Việt Nam công an nó đâu có làm đất gì đâu chỉ theo người chứ đâu phải có chuyện gì làm phải không mà nó dắt hai hai đứa cháu mình về quê ở Đại Bình thì công an cái à, ra làm bộ ngồi sát bên mình luôn ngồi để lắng nghe chuyện mình nói gì biết không kiểu kiểu mình về Việt Nam mình nói chuyện gì bây giờ nói gì bây giờ mà nó đây cũng đâu có chống cộng cũng gì mệt quá mấy cái đó mà làm gì nhưng mà cái tật nó sợ các bạn không ngày xưa nó chiếm nguyên cả miền Nam nó không sợ bây giờ nó sợ với một hai người về Việt Nam mà nói bậy nói bạ làm gì phải không đó là như vậy đó đó cho nên á thì mình ngồi đó mình nói chuyện kể chuyện <laughs> vui rồi trước ờ, hồi trước 75 ờ, đó không thì à, có anh chàng à, người Mỹ họ vô quán cà phê họ treo một ly cà phê đá đúng không mà họ nói người ta nói tiếng Mỹ người ta đã nói là black coffee and ice cái bà bán hàng mà đâu biết đâu đúng không ờ, à. rồi cái à, có cái bà à, cái bà chủ quán ra chứ bà nói là có uống cà phê không cà phê vú vú vú vú vú vú cà phê cà phê à, cái à, ông ông lên mày ông ngồi xuống ông, ông ngồi xuống thì bà mới nói muốn cà phê đá cà phê đen á cái bà bà bà pha cà phê ra bà chỉ cái cà phê này là cà phê đen cái là cái quần đen của bà đó mình ăn bánh à, chấm sữa nữa là cho bạn đó à, chỉ đủ quần đen với ăn à, có cà phê cà phê đen không còn ờ, vô cà phê đá <laughs> bà bà pha rồi bà lấy ly cà phê ra đổ cà phê rồi bà đá cho ông một cái nói là cà phê đá <laughs> tới cà phê sữa không bà bà mới lấy gì cà phê ra bà kêu nhỏ con của bà đang có chữa ừ, có có, con à, ra bà nặng cái sữa bỏ cà phê vô à, cà phê sữa à. còn tới cà phê sữa đá lấy cái ly ra đổ cà phê vô bỏ bỏ sữa bỏ, <laughs> bỏ sữa nặng vô <laughs> bỏ sữa bé vô đó các bạn cái bà đá nhậu <laughs> một cái cái đây cà phê đá Ờ, ngỡ cái chịu nó mấy cháu cười rần rần vô đó chuyện miệng khôi hài chuyện nó đông mà thì à, công an công an cái sèn vô nói liền trời bây giờ phụ nữ ở việt nam nói rất anh gió chứ làm gì mà có kiểu mà phải vừa nói vừa biểu tượng đâu không nói mình nói là chuyện chơi điều đặt ra nói chuyện chơi thôi chứ không phải nói thiệt đâu à, xin thông cảm à, đâu có ai chê phụ nữ việt nam nó trời phụ nữ việt nam thanh đồng vết chắc mà à, đào hầm nó à, ừ, thanh niên phong mà lùm lại phải không nó trời phụ nữ việt nam làm sao phải được ngay bà trưng bà triệu nè triệu ẩu nè rồi ừ, Ờ, cô gái bóc trong nè không rồi ừ, ừ, ờ, cô gái đi tải đạn nè không? nói cho mình làm gì mà có cái chuyện đó bây giờ thì đúng rồi thì theo mình ừ, du lịch về nhiều ờ, thì rồi người ngoại quốc qua nhiều thì phải học tiếng Anh cho nó giỏi gian nói tiếng bồi cũng được chứ gì đâu <laughs> cho nên cho nên ngồi để cái cái chuyện khác không cái chuyện cái chuyện khác mình không nói chuyện <laughs> gì về vấn đề ờ, ờ, cộng sản mới vô giờ nói chuyện tiêu lâm ờ, cái, ngồi đó thấy mà thấy cô công an cái cũng đẹp cũng được lắm đó. nhưng mà ở, ở trong quê mình á không có làm quen với ai được đó. Ừ. chỉ qua bên qua bên bờ sông thì mình có thể không còn còn ở trong làng thì không có thể nào mà ai cũng dính vô bà con á không à, thôi uống cà phê nè cà phê ngon á cà phê sữa của Canada tiểu Canada thêm à, đá lên hội đã lưu anh mua cái uh, mua cái máy uh, xay đá đó rồi đó. Ừ. Nên, um, cùng với hưng đạo vương thể quyết giữ giang sơn thể quyết đánh quân nguyên thoát hoang che dài các bạn về Việt Nam mà bị ờ, theo dõi đi uống cà phê hát cho nhau nghe ăn đi ăn phở gì cũng chờ đó à, mà đi đi tứ xứ là đi rồi Nha Trang Vũng Tàu là lạ chứ cũng đều đều có mấy ảnh theo ờ, ngồi sát bên mình lên mình không có sợ tại sao mấy ảnh bảo vệ mình phải không ừ. có mình đi mà mình không cần phải mua Um, mướn à, vệ sĩ không à, mình có à, công an mà công an ngồi kế bữa mình hỏi rồi cái có lúc là mình ra ngoài mình đi uống cà phê mình cũng biết rồi mấy ảnh nó ngồi sát bên đó không ảnh lắng nghe chuyện của hai vợ chồng mình nói không thì mấy ảnh chắc biết tiếng anh tại vì nói tiếng tiếng anh với bà xã mà mọi người nói cho mình biết cho mình ngồi cho mình nói vậy

kêu rồi nói rồi nói rồi anh anh, ngồi lắng té anh nghe anh anh anh làm bầm làm bẩm hai người nói tiếng gì kỳ quá không có hiểu được á không yes. ừ. tới được có ẩn ẩn kêu vô trong ẩn treo cái nhỏ bán phục vụ á ra hỏi nghe nói là ô anh chị nói tiếng gì vậy đó à, tiếng là tiếng của người à, hành tinh linh ngon à, muốn học không trợ cho ừ. Cái cô ngồi xuống mới dạy à, ông dạy nói vậy đó à, tử rồi cái mẫu tự rồi người ta đó không cái hồi cái ừ, cái cổ học luận số nó nó thường thôi đó thử nói thử nó lại hiểu rồi à không trùm bộ không rồi hồi cái ảnh um, cái cô đó vô trong cái quậy bên trong cái anh này ảnh um, ngồi sát bên là ảnh lên bộ đứng lên ra ngoài tạ tiền đúng không dạ, hỏi thầy coi thì coi cái thành thấy coi những giấy mình viết cho cổ rồi mấy ảnh không tiếng một tiếng rồi on là tiếng nha uh, của người thành tin mình không trong cái chuyện ờ, Star Trek mà không giỡn chơi được không mấy ảnh không mà ờ, nghe không hiểu được mình nói cái gì anh bỏ đi thôi thôi thân chào các bạn chúc các bạn à, một ngày ờ, thứ tư giữa tuần vui vẻ Bye. Bye. Không có bà xã, bà xã đang à, pha à, nước mắm với à, nước tương không có ở đây cho nên mình bay còn không sợ bà xã phá đá <laughs>